thánh thơ từ thiên đình bài số hai mươi bảy Hoàng Triều đã định giảng lúc 3 giờ 37 phút ngày 4 tháng 12 năm 2021 con ơi thượng đế đã định hoàng triều bán xuống nhân gian kỳ này là triều đại mới của toàn thế giới cho những người ngoan có công có đức có tâm có phận thì được trời cho cuộc sống an bình vào chiều đại mới đó là triều đại vua tôi trung thành cùng với nước non vua thì chăm nom vì dân vì nước để dân an lành sống đời hạnh phúc tôi thì tuân theo nhất nhất trung thành lời vua ban dạy có được như vậy từ trên xuống dưới thì mọi sinh mạng đều được an toàn chẳng như thời nay thời mạt đang hẳn vua tôi lấn lộn ai cũng chăn rằn quyền năng quyền lực nên tất mọi thứ như mớ bỏng bong, bong. chẳng ai biết được đâu chánh đâu tà đâu người lương thiện giả giả ác ác làm cho đất nước vô cùng rối ren con ơi phen này trời cho ập xuống những trận mưa đòn thình lình bất chợt để cho mà biết trật tự của trời đến thời sắp đặt trên khắp nhân gian một bài học mới trên đầu là thắn dưới đất tâm thần ái biết thờ phụng coi trọng tâm linh thì được ơn trên cứu mạng cho mình bằng không tất cả xuôi về một chốn đó là địa ngục đang mở cửa ra để đón con vào thế gian thời mạt đã vào thời kỳ vô cùng quyết liệt giờ chót đang điểm chó cơ tận diệt đã ở thời khắc cuối cùng nghe con sắp tới rồi đây sẽ nhiều biến cố xảy ra thình lình ai mà không biết chuẩn bị cho mình những điều cần thiết tiết kiệm phần ăn muối rau lương thực thuốc men đầy đủ để an phần hồn thì mất cơ hội được vào thượng ngưỡng con ơi rồi đây trời đất rung chuyển mưa to gió lớn hỏa hoạn khôn lường những ai ngoài đường lo lắng tiền của ăn chơi nhục dục thì nhiều cơ hội quỷ thần bắt đi những ai trong nhà mà có tâm tà không biết chập tay thì nhà rung chuyển sập ngay trước mắt không kịp trở tay con ơi những điều đã nói ở trên sẽ xảy ra thật trong tương lai gần rồi con sẽ thấy chào